Tín hiệu cấp cứu khẩn cấp phát đi từ tàu Oren Medina. Tất cả đã chết, bao gồm cả thuyền trưởng. Tôi là người duy nhất sống sót. Tàu cứu hộ tức tốc đến ứng cứu nhưng không thể kịp. Thuyền trưởng chết tại phòng điều khiển. Thi thể của các thủy thủ nằm rải rác khắp nơi. Nhân viên điện đài, người phát ra tín hiệu cấp cứu, chết gục trên bàn. Tất cả các thi thể đều trong tình trạng sợ hãi khủng khiếp mắt họ mở trừng trừng, mồm há hốc như gặp phải quỷ dữ. Một con chó trên tàu chết trong tình trạng mõm vẫn còn nhe nanh như đe dọa ai. Điều gì đã xảy ra cho con tàu số số này? Phải chăng họ đã gặp phải quỷ dữ tại eo biển Malaska? Lời kêu cứu từ con tàu DSS Iron Maiden Nếu như trong những truyền thuyết rùng rợn về những con tàu ma xuất hiện trên biển cả vào thế kỷ 17, thế kỷ 18 và được đông đảo công chúng biết tới như truyền thuyết về người Hà Lan Bay hay tàu Mary Solet thì đến đầu thế kỷ 20, sự kiện tàu ma đã một lần nữa xuất hiện làm xôn xao dư luận. Mà nạn nhân lần này là con tàu mang tên DSS Oren Maiden hay Uran Medina. Tàu Uran Medina là một con tàu chở hàng của Hà Lan khi nó được các đội cứu hộ tìm thấy tại eo biển Malacca vào năm 1948. Người ta đã quá kinh hãi với số phận các thủy thủ trên con tàu. Theo các nhân chứng kể lại, toàn bộ thủy thủ và thuyền trưởng trên Uran Medina được phát hiện chết trong tình trạng khiếp sợ tột độ mà trên cơ thể không có bất kỳ vết thương nào. Nhìn biểu cảm gương mặt của những thi thể, người ta không thể tưởng tượng được suốt cuộc các thủy thủ đã nhìn thấy thứ kinh khiếp gì mà khiến cho những người đàn ông vốn được huấn luyện kỹ càng, đủ dũng cảm để vượt đại dương nguy hiểm lại có thể sợ hãi đến chết. Trước đó, con tàu Hà Lan SS Oren Maiden đã phát tín hiệu cấp cứu trên khu vực thuộc eo biển Malaska. Một tàu cứu hộ có mặt cách đó 80 km đã bắt được tín hiệu cầu cứu và nhanh chóng có mặt. Theo tài liệu giải mật của CIA, tín hiệu cấp cứu có nội dung Tất cả đã chết bao gồm cả thuyền trưởng. Tôi là người duy nhất sống sót. Tài liệu giải mật của C.H. Mark Trainer, trợ lý giám đốc CIA Alan Dulles soạn năm 1959 viết Một lát sau tín hiệu được nối lại nhưng chỉ có một câu duy nhất là Tôi đang chết dần rồi kết thúc bằng một sự im lặng. CIA tin rằng những gì xảy ra trên tàu SS Oren Maiden có thể là cơ sở để giải mã các vụ biến mất bí ẩn của tàu hàng ở eo biển Malaska. Có mặt trên tàu SS Oren Maiden, các nhân viên cứu hộ phải sởn gai ốc bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Không còn ai sống sót trên tàu. Một nhân viên cứu hộ nói, theo tài liệu của CIA, thuyền trưởng chết tại phòng điều khiển Thi thể của các thủy thủ nằm sải rác khắp nơi Một nhân viên điện đài có lẽ là người đã phát ra tín hiệu cấp cứu Đã chết trong trạng thái làm việc Điểm chung duy nhất là trên khuôn mặt của tất cả thủy thủ mắt mở trừng trừng Mồm há hốc, sợ hãi như gặp phải một điều gì đó rất đáng sợ Một con chó trên tàu chết trong tình trạng mõm vẫn còn đang nhe nanh như đe dọa ai. Con tàu này gặp nạn tại eo biển Malaska, một eo biển nổi tiếng về cướp biển. Nhưng con tàu Oren Maiden không nằm trong trường hợp này. Đoàn cứu nạn cho biết trên tàu lúc họ đổ bộ lên dường như nguyên hiện trạng, không có mất mát gì. Các nhân viên cứu hộ định kéo con tàu về cảng để bàn giao cho các nhà điều tra, thì đúng vào thời điểm đó, cột khói lớn với lửa bốc cháy lên. Sức nổ mạnh đến nỗi con tàu bị nhấc lên khỏi mặt biển, sau đó kéo con tàu chìm dưới đáy biển, theo tường thuật của thủy thủ tàu Mỹ. Mãi đến 6 năm sau, năm 1954, người ta mới nhắc đến thảm kịch này. Mỗi năm có hơn 100.000 tàu thuyền đi qua eo biển hẹp ngăn cách Malaysia và Indonesia, khiến Malaysia trở thành cửa ngõ trị giá hàng tỷ đô la nhưng chính khu vực hái ra tiền này lại ẩn chứa nhiều bí mật trong bóng tối mà cho đến tận ngày nay vẫn chưa được vén mạc. Giả thuyết được đưa ra. Một số người đặt nghi vấn rằng con tàu liệu thực sự có tồn tại khi dữ liệu hàng hải không nhắc đến tàu SS Oren Maiden hay có dữ liệu cho thấy tàu cứu hộ Silver Star tìm cách giải cứu giải thích lý do thủy thủ đoàn chết bí ẩn. Một số người đặt giả thuyết rằng con tàu Hà Lan có thể chở hỗn hợp chất kịch độc potassium cyanide, kali cyanur và nitroglycerin cực kỳ nguy hiểm. Loại khí độc này rò rỉ ra ngoài có thể là nguyên nhân khiến thủy thủ đoàn chết trong tình trạng kinh hãi. Nhưng không rõ điều gì là nguyên nhân khiến con tàu nổ tung. Đây đều là những chất cấm được vận chuyển trái phép trong bối cảnh tình hình quốc tế cuối Thế chiến thứ hai trở nên căng thẳng và có thể gây ra một sự cú khủng khiếp nếu bất cẩn. Trong đó, kali cyanide có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết của thủy thủ đoàn vì chất này dễ dàng phản ứng với các axit để tạo thành axit cyanic. Cyanic là chất độc dễ bay hơi. Còn nitroglycerin là chất lỏng rất nhạy nổ với va chạm, là thành phần chính trong thuốc súng. Đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu nổ tung và không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Suốt cuộc sau hơn 70 năm, vẫn không có kết luận chính thức nào về chuyện gì đã xảy ra với tàu SS Oren Maiden. Bí ẩn về thảm kịch của tàu ma, Oren Maiden đã trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và bộ phim chuyển thể từ sự kiện có thật. Đến nay, đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng hải. Những con tàu, thủy thủ và cả kho báu dưới lòng biển sâu. Trong trận chiến eo biển Malacca trong Thế chiến thứ hai, tàu tuần dương Haguro của Nhật Bản đã bị đánh chìm trong trận hải chiến kéo theo sự mất tích của 900 người. Đến tháng 12 năm 2018 lại phát hiện được các thi thể đã bị phân hủy được tìm thấy trôi nổi ở vùng biển ngoài khơi đảo Benskalis Rau. Một phát ngôn viên của Bệnh viện Cảnh sát Bayan Kara nói với truyền thông địa phương vào thời điểm đó. Dựa trên điều tra của chúng tôi, ước tính rằng các thi thể đã trôi nổi trong nước khoảng hơn một tháng. Sau đó cảnh sát xác nhận một số nạn nhân của các công nhân Indonesia đã thiệt mạng trên một con tàu khi nó đâm vào một con sông lớn và chìm vào đồ tháng. Nhưng họ vẫn không thể xác định được các thi thể khác từ đâu đến. Bên cạnh thảm kịch, eo biển Malaska cũng được cho là nơi yên nghỉ của hàng loạt hòm kho báu giá trị. Quay trở lại năm 1511, khi tàu Bồ Đào Nha Fort de la Mar chìm xuống đáy biển. Con tàu đã gặp sự cố xui xẻo khi đâm vào rạn san hô ngoài khơi Sumatra trong một cơn bão. Nó không chỉ mang theo 400 người xuống đáy biển mà còn cả kho báu khổng lồ trị giá đến 3 tỷ USD với hơn 60 tấn vật thể bằng vàng và 200 rương chứa đầy đá quý với kim cương và hồng ngọc. Tất cả những thứ đó đã bị đánh cắp từ cung điện của sultan ở Malaska. Cướp biển hoành hành là một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới. Eo biển Malaska từ lâu đã trở thành con đường hái ra tiền của không biết bao nhiêu con người, quốc gia và cả bọn hải tặc. Theo thống kê, số lượng các vụ cướp biển tại eo biển Malaska chiếm tới 1 phần 3 tổng số trên thế giới và tăng gấp 3 lần trong 3 thập kỷ qua. Năm 1994 xảy ra 25 vụ tấn công, thì đến năm 2000 con số này đã nhảy vọt lên đến 220 vụ, tấn công được ghi nhận. Nhưng có những con tàu gặp nạn tại đây chưa hẳn là do cướp biển gây ra. Một bài viết đăng trên Time năm 2014 gọi eo biển Malaska là vùng nước nguy hiểm nhất thế giới. Đã từng có một vụ việc cướp biển đã lấy lượng lớn nhiên liệu trị giá 2,6 triệu đô la từ tàu chở dầu Orapin 4 khi nó đang trên đường từ Singapore đến Ponel. Thời điểm đó, 10 tên cướp biển có vũ trang xông lên tàu và nhốt các thủy thủ dưới bon tàu. Chúng tìm cách hút hết 3.700 tấn nhiên liệu từ tàu này sang tàu khác. Eo biển Malaska, nơi máy bay MH370 biến mất không dấu tích vào năm 2014, liên quan đến vụ việc chưa lời giải nổi tiếng nhất tại eo biển Malacca trong thời gian gần nhất là chuyến bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích năm 2014, khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Radar quân sự đã do tìm được chặng đường MH370 quay trở về Malaysia hướng đến phía tây bắc eo biển Malacca thì biến mất. Điều lạ lùng đã xảy ra. Các nhà điều tra về tai nạn hàng không Mỹ nói rằng Dữ liệu động cơ từ máy bay tự động gửi về mặt đất cho thấy MH370 đã bay thêm 4 giờ sau khi biến mất khỏi màn hình radar. Ai đã khiến MH370 thay đổi đường bay của nó? Các nhà điều tra của Malaysia từng tiết lộ thông tin rằng tín hiệu cuối cùng họ dò tìm được từ MH370 là ở khu vực eo biển Malaska. Rất có khả năng chiếc máy bay xấu số, số đã thay đổi hành trình sau khi đi qua Kota Haru Paru và bay ở tầm thấp hơn rồi đi vào Malaska. Mặc dù thông tin này chỉ là một trong rất nhiều nghi vấn liên quan đến hướng đi của chiếc máy bay trước khi gặp nạn, nhưng lại làm tăng thêm những điều kỳ bí bủa vây eo biển quan trọng bậc nhất hành tinh này. Cho đến nay, eo biển Malaska vẫn tồn tại sự bí hiểm không thể nào chối cãi. Dù mọi suy đoán là trùng hợp hay ngẫu nhiên, chúng ta hãy tiếp tục đợi kết quả từ những nhà điều tra có uy tín trên thế giới.